Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Hùng Vương phường 9, diện tích 90m2, sổ xây dựng phân quyền, hướng Đông Nam, đường xe hơi. Hiện trạng trên đất có nhà cũ, cách chợ Đà Lạt 3,5 km, cách đường chính Hùng Vương 100m, gần chợ, cây xăng, ngân hàng, bến xe, khu dân cư đông đúc, giá 5,5 tỷ đồng. Biệt thự An Sơn phường 4, diện tích 163,9m2, sổ riêng xây dựng đã hoàn công, hướng đông nam, đường xe hơi, kết cấu 5 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, 2 bếp, một gara xe máy, sân đậu ô tô rộng. Cách trung tâm Đà Lạt 3 km, xung quanh tập trung các biệt thự sang trọng, an ninh cao. Giá 16,5 tỷ đồng. Nhà Đông Tĩnh phường 8, diện tích 34 m2. Mua bán đi bằng, có xác nhận nhà ở. Hướng bắc, đường xe máy dốc nhẹ, để xe hơi cách nhà 20 m. Kết cấu một trệt một gác, một nhà vệ sinh, gác có thể ngăn làm hai phòng ngủ. Nhà hai mặt thoáng, xung quanh nhiều biệt thự, homestay, Nhà đang cho thuê 2,8 triệu một tháng, giá 1,6 tỷ đồng. Đất Đồng Tâm phường 4, diện tích 306 m2, thực tế 281 m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông nam, đường xe hơi 5 m, cách chợ Đà Lạt 2 km, gần nhà thờ, chợ Nam Thiên và các tiện ích khác không quá 500 m, giá 14 tỷ đồng. Biệt thự hai mặt tiền Soviet phường 7, diện tích 173 m2, sổ riêng xây dựng đã hoàn công,